Ngọc Hà xin chào tất cả mọi người đúng không ạ à, Ngày hôm nay Ngọc Hà đến với livestream này với một bộ giảng cực kỳ rất là xấu Mặt đầy đầy những cái vết thâm mùn, những cái vết nám, những vết tàn nhang trên khuôn mặt của mình đúng không ạ Bao nhiêu chị em đang gặp những cái tình trạng này nhá Thì inbox cho Ngọc Hà, Ngọc Hà sẽ hướng dẫn cho các chị yêu nhá Có một cái làn da à, đánh lừa được tuổi tác của mình đúng không ạ tất nhiên là ai cũng muốn xinh đẹp cả nhưng mà thời gian thì nó sẽ không trừ một ai à, những cái nếp nhăn nó cũng không trừ ai hết và ai cũng phải có những cái dấu hiệu lão hóa ra như thế nhưng mà đến với dòng Skin AZ thì nó sẽ giúp cho các chị yêu phục hồi lại được da đặc biệt là với cái khuôn mặt mèo ngao đầy những cái vết thâm mùn và những cái vết thâm nám tàn nhang như này chỉ với một liều trình duy nhất chỉ với một em kem nền bb stick này nó sẽ đánh đuổi, đánh bật hết tất cả những cái vết nám, vết thâm sàm trên da mặt của Ngọc Hà các chị yêu nha à, khi đi đâu mà chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài chúng ta chuẩn bị đi chơi chúng ta chuẩn bị đi gặp đối tác chúng ta chuẩn bị đi làm việc mà khuôn mặt chúng ta làm cho chúng ta mất tự tin làm cho chúng ta không tự tin bước ra ngoài đánh phấn nhiều thì dày cồm nhìn trông rất là già rất là xấu mà không đánh phấn thì để cái khuôn mặt như này đến bản thân em cũng không thể nào em tự tin em bước ra ngoài được thì em nghĩ chắc chắn các chị yêu cũng như thế đúng không ạ thì đến với livestream này thì em sẽ giới thiệu cho các chị yêu bật mí cho các chị yêu đó là em à, thỏi kem miệng beauty đang được rất đông đảo các chị em Việt Nam không nói và trên thế giới 23 quốc gia đang săn lùng vì sao em nó hot được như thế các chị yêu nhá. À, BB Stick thì nó Dòng skin AZ một điều duy nhất đó là không mang hóa chất các chị yêu Điều em nhấn mạnh đầu tiên là không mang hóa chất Điều thứ hai là được thiết kế cực kỳ rất là tiện lợi Điều thứ ba là thành phần dưỡng trong này cực kỳ rất là tốt à, Với một cái đầu cỏ này thì nó có hai đầu Một đầu là kem nền các chị thấy đúng không ạ và một đầu kia chúng ta sẽ là một cái cỏ một cái chổi để chúng ta tán kem ra thì à, thông thường chúng ta thường thấy là kem nền thì chúng ta phải phải chấm bằng một cái bông khác hoặc là chúng ta phải dùng một cái bông gạt để chúng ta tán đều kem hoặc là chúng ta dùng bằng tay chúng ta thoa đúng không ạ dùng bằng tay thì da tay chúng ta dày hơn da mặt thì nó sẽ làm cho da mặt chúng ta bị tổn thương dùng bằng bông gòn thì chúng ta sẽ không được bảo vệ và đặc biệt nếu như mà những loại bông nào mà an toàn chất lượng ấy thì ít nhất cũng phải từ uh, 200 300 ngàn trở lên cũng có một cái cỏ an toàn nhưng mà riêng dòng Skina Z này thì lõi kem nó được thiết kế các chị như này lõi kem được thiết kế cực kỳ rất là uh, tinh, tinh tinh vi tinh xảo và rất là hiện đại các chị yêu nha các chị thấy không ạ có một lõi chính sữa là kem dưỡng da các chị có make up cả ngày da cũng không bị hại ngọc hà cam kết điều này các chị yêu nhá make up cả ngày cũng không bị hại da nhưng với một điều kiện là các chị phải vệ sinh da sạch sẽ tức là sau khi chúng ta xài kem chống nắng mỗi ngày à, sau khi chúng ta make up thì tối chúng ta về chúng ta phải tẩy trang đi rồi chúng ta còn phải vệ sinh da cho nó sạch nữa còn các chị mà để như thế qua đêm ngu em ba thật với các chị yêu một năm sau da các chị sẽ giống như một bà già luôn các chị yêu nha đấy thì để để à, che đi được những khuyết điểm trên khuôn mặt của Ngọc Hà thì Ngọc Hà xài cái em BB Stick này mỗi đi mỗi khi đi đâu Ngọc Hà cũng đều xài em này các chị yêu nhá vì nó rất là tiền lời và đặc biệt là rất an toàn an toàn tiết kiệm và mang lại cho Ngọc Hà một cái lớp đây các chị yêu thấy chưa mang lại cho Ngọc Hà một lớp nền cực kỳ rất là mỏng nhẹ và trong ve đặc biệt là đánh bật luôn tất cả những cái vết thâm che đi được bao nhiêu 80 đến 90% khuyết điểm trên khuôn mặt của Ngọc Hà rất là tự tin khi có cái em này khi có em này đi ra đường các chị nhá đấy sau khi test xong thì chúng ta sẽ quay lại cái chổi này chổi cực kỳ rất là mềm các chị thấy không em đi tới đâu thì kem đấy kem nó mềm theo tay và nó che đi được khuyết điểm trên da mặt luôn các chị thấy chưa rất là hồng hào đấy đánh bật luôn những cái vết bẩn mà ở trên da mặt của Ngọc Hà những cái um, nốt mùn thâm nám tàn nhan thì em này nó sẽ giải quyết được hết tình trạng đấy các chị yêu nha đấy bao nhiêu chị em mà thường xuyên make up mà chưa có một cái em uh, à, BB stick này ở trong túi của mình thì các chị nhanh tay sắm cho mình một em này nhá mùa hè mùa đông mùa nào nó cũng không chơi các chị thấy chưa ạ một lớp rất là căng đúng không em vừa đánh một lớp mà rất là căng y như da thật các chị yêu nhá y như da thật và rất là mỏng nhẹ mỏng nhẹ và trong ve đặc biệt là che khuyết điểm cho các chị yêu tới 80 tới 90 phần trăm bây giờ như này thì các chị sẽ đi ra ngoài cực kỳ là tự tin thoải mái chưa ạ cực kỳ